Xin chào tất cả các bạn nha Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn ra coi à, Mình sẽ review à, vườn rau Với cây ổi nhà mình nha các bạn Đấy Cây ổi đây các bạn Này cây ổi này các bạn mình review cái ổ cho các bạn xem nha các bạn thấy to thấy nhỏ luôn ừ, tái to các bạn ổi này ổi ờ, ổi này ổi gì nha Đây to không bác các bạn? Ừ. 2 này. bốn này. Rất là nhiều chải luôn các bạn, xây lắm. Này. Ăn rất là ngọt luôn. Ừ. Hai chải anh thử này. To. ngọt lắm các bạn ừ. quay cho bạn xem review cái ổi rồi xây các bạn trái này các bạn trái nè không? quay cận cảnh cho các bạn xem cái ổi ừ. cái cây ổi xum xuê này các bạn đó các bạn thấy ổi không các bạn hai trái nè đó đấy cho anh xem cho mũi các bạn trái cây vườn ngon các bạn đó mây xanh cũng đẹp nữa nè các bạn đây rau mới trồng các bạn đó trời buổi chiều nắng nắng chiều mấy bạn đây là cây rau chua quay với bạn xem rau chua này ủa nhà mình ngồi lắm các bạn Cây ổi xây quả lắm mình hái trái này luôn con gà và ông kia kiếm test tay test tay ổi ăn kìa các bạn gà mà đi kiếm ổi nữa mà say lắm các bạn mình sẽ đi review cây thứ hai cho các bạn xem Đấy, quay đầu cho bạn xem mà Đây. Mình tiếp tục uh, review uh, cái ổ thứ hai các bạn xem À. Ừ. Rồi sắp chín nữa các bạn Đây chín nữa nè hai ổ nhà mình xây đó các bạn ủi rất to các bạn ngoài bữa nó hái rồi ừ. con này chín ăn được nè da đẹp lắm mình review sơ qua cái xoài cho bạn xem à, mình review sơ qua cây ổi cho mình xe cho các bạn xem nè không phải cái xoài nha cái ổi nha các bạn nè đây sắp chín luôn nè đó cây ổi nhà mình xây quả lắm thấy ba trái chín này nè một trái nè trái chín này nè hai nè này là ba nè đó đứt luôn mình xin kết thúc video tại đây nha nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một like một đăng ký kênh và chia sẻ video này cảm ơn các bạn đó chín luôn rồi bứt luôn ha